Đi nữa không con? Đi nữa không? Đi nữa không? đi nữa con đi nữa đi vòng nữa đi không đi vòng nữa không đi nữa không đi nữa tôm phơ ờ, tôm phơ kìa phơ uống hết chưa nhìn đi phơ